Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube máy giặt công nghiệp chính hãng à, Hôm nay Duy Mạnh sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về một model máy giặt công nghiệp của Nhật Bản Và bên cạnh đây là model máy giặt công nghiệp Tusi công suất 22 kg Vâng, à, quý vị quan sát đây là một chiếc máy giặt xuất xứ từ Nhật Bản của hãng Tusi à, công suất của chiếc máy này là 22 kg nhưng những dòng máy của Nhật Bản đặc biệt là những dòng máy bảng A à, ví dụ như Toshi hay Yamamoto hay Nipper là những hãng nổi tiếng có tên tuổi à, của Nhật Bản thì những hãng này sẽ thiết kế dư tải như model này là model à, 22 kg của Toshi thì tải của nó có thể chữ tải chúng ta là 24 kg và với công suất này thì một mẻ hoàn toàn đặt cho chúng ta được từ 22 đến 25 kg tùy loại vải khô đối với cửa hàng mà giặt chăn ấy, thì một mẻ sẽ giặt được 3 cái trăm mùa đông của miền Bắc đó à, sau đây tôi xin giới thiệu à, sơ qua về chiếc à, máy giặt Tusi 22 kg này à, thứ nhất đây là phần à, main điều khiển và đây là à, sử dụng main SK319 và main SK319 nó có đặc điểm là rất là thuận tiện thao tác rất là thuận tiện khi thao tác và nó là dạng phím cơ đấy nó là dạng phím cơ như thế này đó thì rất là bền trong độ bền rất là cao đó và chúng ta có thể cài đặt chương trình theo mình mong muốn cài đặt chương trình theo mình mong muốn ví dụ chương trình à, giặt cho đồ bẩn ít hay đồ bẩn nhiều à, hay những cái đồ vải khác nhau thì cài đặt thời gian dài ngắn khác nhau và chúng ta cài đặt rất nhiều chương trình à, tiếp theo ở bên này là khoang chứa hóa chất hay là khoang đổ hóa chất thì với máy Toshi thiết kế cho chúng ta ba khoang hóa chất ba khoang hóa chất và đặc biệt là với khoang hóa chất này thiết kế bằng dạng nhựa đặc biệt à, của Nhật Bản nó cho cái độ bền tốt và không bị tác dụng bởi hóa chất bởi nước giặt nước xả vâng nó rất là bền và chúng ta có thể đổ vào đó là một ca dùng cho nước tẩy ca nước giặt ca nước xả chúng ta sẽ chọn một trong ba ca để cài đặt đúng không ạ à, phía dưới này là lồng máy chúng ta quan sát đây thiết kế của hãng Toshi thì rất là chắc chắn dày dặn và tinh tế từ cái à, tay nắm cửa đấy ạ rất là chắc chắn đó chắc chắn đơn giản và hiệu quả và chúng ta quan sát tất cả những cái u lông của máy cũng rất là chắc chắn tinh tế và cẩn thận đó và cái phía cửa bên ngoài cũng hết sức là dày dặn và vững chãi đấy ạ đồ của Nhật thì nổi tiếng người ta gọi là nồi đồng quấy đá và đúng cái từ ngữ nồi đồng quấy đá thì đúng là bản chất của dòng máy Nhật Bản ví dụ như đây là máy Toshi và đây là lồng máy lồng máy bên trong này thiết kế bằng inox 304 không hoen dỉ ố vàng không sùi sốt bề mặt đó và chúng ta có thể à, thấy khi một chiếc máy này à, mở ra thì lồng vẫn còn sáng choang như là máy mới đúng không ạ thì kể cả à, chúng ta giặt đồ này bằng các loại hóa chất hay bằng nhiệt độ của nước nhiệt độ cao thì cái lồng này vẫn đảm bảo cho cái tuổi thọ rất bền và luôn luôn sáng bóng đó và không chỉ ở bên trong lồng đâu ạ không chỉ bên trong lồng đó và toàn bộ cái mặt trước này toàn bộ cái mặt trước của chiếc máy này đó cũng được thiết kế bằng inox đó, rất là sáng sạch sẽ và khi ở những à, xưởng công nghiệp thì có thể phải dùng thêm những à, hóa chất là dạng tẩy có cái à, tính chất hoạt động bề mặt rất là cao nhưng khi tác dụng với cái bề mặt inox này thì cũng không à, có cái tác dụng để làm cho nó bị men gì được thì đấy là đặc điểm nổi bật của cái cái cái bề mặt dòng toxi này đấy. và dòng toxi này một cái đặc điểm mà khách hàng rất là ưa chuộng sử dụng bởi vì nó cho cái tốc độ bắt rất là cao à, tốc độ bắt cực đại của dòng Toshimi này có thể lên đến gần 900 vòng trên một phút và thông thường chúng ta sẽ để ở ngưỡng 800 850 vòng trên một phút đấy và với cái cái, cái đường kính lồng của cái máy giặt công nghiệp nó rất là lớn với cái tốc độ bắt 800 trên 800 vòng trên một phút thì nó tạo ra cái lực văng rất là mạnh và đồ của mình được bắt rất là kiệt nước đó và khi đồ đã kiệt nước rồi thì chúng ta chuyển sang máy sấy máy sấy sẽ sấy trong thời gian rất là ngắn tiết kiệm điện và vâng, đó là đặc điểm à, tại sao mà người ta thích sử dụng những cái dòng thiết bị của Nhật Bản đó là vừa bền à, vừa sạch sẽ và lại tiết kiệm điện đó và ờ, kết cấu cơ khí của máy Tusi rất là vững chãi À, chúng ta thường nói là máy giặt có giặt à, thiết kế chân cứng chân mềm thì với chiếc máy Tosi này trong Tosi này là dạng máy chân mềm đúng không ạ lực rung lắc đã được triệt tiêu hoàn toàn chúng ta lắp đặt dễ dàng ở bất cứ nơi đâu tầng 1, tầng 2 hay cao tầng đều lắp đặt được nó đã giảm chấn triệt tiêu lực rung lắc hoàn toàn rồi à, tốc độ vắt thì cao đúng không ạ và đặc biệt nữa là kết cấu cơ khí từ bi phớt cốt trục pulley à, hay là lò xo piston thì đều rất là dày dặn vững chắc Đấy. cho thiết bị có cái độ bền và cái tuổi thọ rất là cao và chúng ta đầu tư thiết bị này, à, của Nhật này thì à, rất là hiệu quả các bạn cái tuổi thọ của nó nó có thể là gấp đến mấy lần những cái dòng máy à, khác ở trên thị trường nhất là những cái dòng máy mà kết cấu cơ khí mà nó không được chắc chắn đúng không ạ thì cái tuổi thọ của những dòng máy của Nhật Bản những cái máy đã dùng nước đã qua sử dụng như thế này nhưng cho cái tuổi thọ cực kỳ bền vâng và như tôi nói thì cái bên điều khiển SK319 thì rất là dễ sử dụng quý vị và các bạn có thể quan sát đấy À, đây là cái nút điều hướng để chúng ta chọn chương trình ví dụ như trên trên màn hình thì đang hiển thị sẵn là chương trình 1 và chúng ta có thể chọn sang các chương trình tiếp theo Đấy, chương trình 2 thì chúng ta tăng lên đúng không ạ chương trình 3 chương trình 4 chương trình 5 vân vân đó rất là đơn giản rất là dễ dàng và giả sử tôi à, giặt đây là chương trình à, giặt chăn này chương trình giặt chăn này Đấy và chương trình giặt chân là chương trình giặt tiêu chuẩn chương trình 1 đấy thì chúng tôi chọn chương trình 1 như thế này và chỉ cần thao tác phím tiếp theo là phím auto thế là máy sẽ bắt đầu giặt đó thế là hóa chất đã nước giặt đã đổ vào lồng đó và máy bắt đầu quay và thời gian của một mẻ giặt tiêu chuẩn như thế này nó sẽ dao động khoảng 40 đến 45 phút tùy vào cái áp lực cấp nước cho máy là mạnh yếu khác nhau đó và cứ sau 40 đến 45 phút thì sẽ kết thúc một mẻ giặt và chúng ta sẽ được 30 trăm sau đó sẽ chuyển sang à, việc sấy hoặc là bơi vâng hiện giờ là máy đang giặt và chúng ta nghe thấy cực kỳ êm đúng không ạ đó với dòng Toshi thì kết cấu của lò xo của thụt rất là chắc chắn cho nên là khi giặt bình thường như thế này thì gần như cái biên độ dao động của lồng là rất là nhỏ và rất là êm Đó. và đây là dòng máy Nhật dùng lướt tuyển chọn Đó. quý vị có thể thấy là nó vẫn mang tính nguyên bản của ờ, máy Nhật Bản đó À, tất cả mặt trước chúng ta nhìn đúng không ạ đây ạ tất cả mặt trước nó vẫn nguyên bản đúng không ạ đó và với model này thì nguyên bản từ ngoài cho đến biến tần cho đến motor đó máy đang vận hành là rất là êm đó và khi quý vị mà muốn tham khảo về thiết bị máy giặt máy sấy công nghiệp của đơn vị chúng tôi thì quý vị hoàn toàn có thể à, đến tham khảo trực tiếp và chúng tôi sẽ vận hành trực tiếp cho quý vị và các bạn tham khảo máy vận hành rất êm và bắt tốc độ cao cứ 40 đến 45 phút thì sẽ xong một mẻ giặt thông thường đối với những đồ to như là rèm, cái chăn còn đối với những mẻ giặt quần áo hay đồ vải chúng ta sẽ chọn chương trình ngắn hơn 30 phút và những cái đồ ít bẩn các bạn giặt sơ hoặc là rũ chúng ta chọn chương trình sẽ phần ngắn hơn nữa đúng không ạ và khả năng làm việc của máy công nghiệp thì có thể hoạt động cho chúng ta 24 trên 24 một ngày có thể làm việc 24 trên 24 được nếu quý vị và các bạn cần tư vấn về thiết bị ngành giàn là công nghiệp như máy giặt công nghiệp, máy sấy công nghiệp, thiết bị làm lô, thiết bị cứu đất, thiết bị kết nối hay các thiết bị phụ trợ khác. Vui lòng liên hệ với hotline 0963 455 622 để Duy Mạnh sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị và các bạn. À, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn à, tại những video clip tiếp theo. Cảm ơn.